Sản phẩm mới Glade Touch and Fresh cảm nhận sự tươi mát ngay khi chạm vào, không còn mùi khó chịu. Glade Touch and Fresh. À, sao lâu quá vậy con? Sáng tạo từ thiên nhiên, cái thương từ Glade.